Cái khu mộ này uh, ờ, 17 độ tọa đinh hướng quý mà trong khi đó cái lối cục thế đất ở đây ở phương ờ, vị trí của phương hợi sát khí bây giờ rộng lớn tức là hiện trạng vâng. hiện trạng thì nó là cái sát khí cho nên thành ra là với mà chỗ này quá là nó thấp trũng ấy vâng. cho nên thành ra là để đây là không không không không không, không ổn cái này làm như này thì con cháu ly tán hết anh em thì sẽ không thể nào mà mà, mà thuận hòa được vâng. do là cái này lập hướng bắc vâng. tại thiên thành tượng tại địa thành hình vâng. tức là ở dưới này bắt đầu nó hình thành các cái thế cục tức là hình thành cái địa hình như thế này rồi kể cả trước đây nó có là một cái khu lớn hay như nào đi chăng nữa mà khi mà bước vào trong cái khu vực này thì có cái mùi hôi thối nó bốc lên ấy. thì cốt để ở đây thì nó là rất là hung họa cho nên cái việc mà chuyển rời là tất yếu vâng. cho nên nghe là bây giờ mình ra cái chỗ mới vâng. chứ chỗ này thì không ở được vâng, không xem